Hôm nay con xin đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nghiệp, tiếp tục phẩm thứ tư. Nghiệp cảm chúng sanh, phẩm thứ tư. Bồ Tát công chỉ. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng với Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, nay con nước oai thần của Như Lai, nên chia thân này ra trong miền bất thể giới để cứu vớt tất cả chúng sanh vì nghiệp bảo nếu không nhờ sức à, thời của như lai thời chẳng thể biến hóa ra thể được nay con lại được đức như lai phó chúc từ nay đến ngày ái diệt đã thành phật làm cho chúng sanh trong số đường đồ đàng đồ thoại xin vâng bạch đức thế tôn xin đức thế tôn tiểu lo Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, chúng sanh với quả duyên của đề tỉnh thức của nó không định, hệ quán làm dự cái thành nghiệp bảo dự, còn quán làm lành cái thành quả bảo lành, làm lành cùng làm dự tùy theo cảnh duyên mà sinh năng trăm đường, dù nhận sự thống khổ không ngừng giúp, mấy lầm chữa ngài nhiều như với rừng, chỉ loài cả loài bơi trong lưỡi theo dòng nước chảy, hoặc được tàm ra đôi mắt vào lưỡi vì thế ta phải lo nghĩ chúng sanh đó đời được ông đó trạc lập nguyện trải quá nhiều kiếp của vật hết tất cả chúng sanh mắc phải thổ cục, thời ta còn lo gì đền từ tài vương mặt hỏi khi đức phật nói lời như thế sống trong pháp hồi có một vị đại bồ tát tên là đình từ vương bạch cùng đức phật rằng bạch đức Thế tôn nhiều kiếp từ từ kiếp lâu xa đến nay ngài địa tạng bồ tát phát nguyện vì mà nãy được thế tôn ứng cần người khánh như thế cuối xin đức Thế tôn lượng nói cho đức phật bảo ngài đình từ vương bồ tát rằng lòng ngay lòng ngay phải kẹo xí xẹt đó ta sẽ vì ông bà già bà rò rằng ông vô lực lớn cần vô lượng vô số kiếp về quả phụ có lời vô số nói thay bất thời kịp về quá khứ có đức thực ra đời hiểu là nhất thiết bị thành tụ như lai ẩn cũng biến chánh tin hạnh túc thế dân lại có đường suy điều người trường phu thiên nhân sư phật thể tôn đức phật đó thọ sáu mươi kiếp khi chưa xuất gia ngài làm vua nước nhỏ kết bằng cùng vua nước lớn cần hai vua cùng thực hành mười hành làm để làm lợi ích cho nhân dân nhân dân trong hai nước đó phần nhiều tàn nhiều tội ác hai vua cùng nhau bàn tình hướng dẫn rất nhiều dân dụng ấy một ông phạm nguyện tố nguyện sự định Phật để cứu vớt tất cả chúng sanh giải thoát không còn thừa một ông Phật nguyện như tôi chẳng đổi được những kẻ mắc khả thù cổ đều được ăn uống chính quả bồ rồi bồ đề tôi nguyện giới chịu thành Phật Đức Phật bọn ngài đền là bước Bồ Tát rằng ông vua nguyện sự định Phật đó chính là nhất thiết để thành tựu như lai còn ông vua phật nguyện cái độ hệ chúng sanh mắc khả thù cổ tiêu trừ thành Phật đó chính là ngài địa tạng Bồ Tát đấy về quan một cụ mẹ lại vô lượng vô số nghiệp về quả thì có Đức Phật ra đời hiệu là liên hoa một như lai Đức Phật đó thọ 40 kiếp trong thời tường Pháp, có một vị lá hạng Phước Đức cụ đồ chúng sanh, nhưng vì đi tuần từ giáo hóa mọi người, lá hạng gặp một người nữ tên là Quang Mục, Quang Mục sẵn sửa đồ ăn cúng dường lá hạng, lá hạng thọ cũng xong rồi hoại nàng muốn những gì. Quang Mục thưa rằng, Ngài thân mẫu tôi quốc, tôi làm nhiều việc thiện để cứu vật thân mẫu tôi, nhưng không biết thân mẫu tôi khác sanh vào chỗ nào. lá hạng cảm thương, bèn nhiệt tình quán sát, thấy bà mẹ Quang Mục bị đọa vào địa ngục rất khổ sợ, lá hạng hỏi Quang Mục rằng, mẹ ngươi khi còn sống quên làm những nghiệp gì mà nấy vào đò rò vào điều khổ sở như thế có một thưa rằng ngày còn sống mẹ tôi chỉ ư ông thịt loài cả trần hoặc là cả con rồi trần con rồi chiên rồi nấu mà tha hồ mà ăn cho thỏa mãn nếu tính đến số cả trần người đã ăn thời đến nghìn muôn xin dung giáo xót thương chị dạy phải làm cách nào để phù hợp thân mẫu tôi là hạng xót thương bạn chị dạy phương trước người khuyên có một rằng ngươi hãy đem lòng chị thành mà niềm đức phật thánh tình liễu hóa một như lai và vải đắp hình tượng phật thời kẻ còn gây bất điều được lời Quang Mục nghe xong liền xuất tiền của tàu thiền Phật mà thời cũng này là đám lòng chiếm ngược than khóc chiếm ngược hình tượng Phật để đỏ nằm trên bao thể thức Phật sắc vàng như hòn lửa tu di Phật hồng ánh sáng mà bảo Quang một rằng chẳng bao lâu nữa thân mẫu của ngươi sẽ thả sanh vào nhà ngươi khi vừa bước đỏ lành thờ liền việc nói sau đó đưa tự gái trong nhà sinh một đứa con trai Giờ đầy ba ngày đã biết nói, đứa trẻ buồn khóc mà nói với cũng một rằng nghiệp duyên trong vòng sống tự phải từ nhận lễ quả báo tôi là mẹ của người lâu nay ở chốn tối tâm. từ khi đoạn biệt người tôi phải đòa vào đà địa ngục nhờ phước đức của người nên nay làm cả hà tiện nhưng số màng ngã mũi năm 13 tuổi lại đòa vào địa ngục nữa người có phương thể gì của vợ cho tôi tập khả khổ khổ sở Nghe đứa trẻ nói có một việc chắc là mẹ mình Ngàn ngàn ngào khóc lóc mà nói về đứa trẻ rằng Đã là mẹ của tôi, thời phải biết quên làm nghiệp thi mà bị là vào địa ngục như thế điều trẻ đáp rằng do hai tội giết hại sinh vật chế ba nặng giết màu thọ bỏ cổ, nếu không nhờ phước đức của người cụ nạn của tôi, thầy vẫn chưa thoát khỏi cố. Con một phải rằng những tội báo trong địa ngục đó làm sao? điều trẻ đáp rằng những tội báo trong địa ngục nó lá càng bất nhật, điều nó cả trăm nghìn kiếp cũng thể hiện được. qua một ngày xong than khóc rơi lệ rồi bạch dữ không rằng Nguyện cái thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mà 13 tuổi Không còn rồng bồi cũng còn đỏ và ác đào nữa Xin chư Phật mười phương sọt thương chứng minh cho tôi Vì mẹ tôi mà tôi phạt người rồng lớn như vậy như thân một tôi khỏa hạng chúng ta đồ và hàng hà tiền cùng thân gãi cùng còn đỏ và ạ sống đó nữa tôi được được tưởng đức phật thanh tình liên hoa một cái lá các người đồng lớn rằng từ nay về sau trong những thế giới nào mà có chúng sanh mắc phải tội khổ cùng ba hạng đỏ tôi phù hợp tất cả chúng sanh đó đã phải địa ngục xuất sanh hòa quỷ những kẻ mắc tội khổ như thế thành vật cả rồi về sau tôi mới thành vật chánh giác còn một pháp người xong liền nghe tiếng đức phật thanh tình liếm hóa một như lai dạy rằng này có một người rất có lòng từ mẫn vì mẹ mà phát ra lời người rồng lớn như thế thật là hay lắm ta quan sát bà mẹ ngươi khi mạng 13 tuổi thả sắn vào người phàm chỉ sống lâu sống tuổi sau đó bạn sắn vào quả nụ vô sống lâu số không thể tính kế rốt ráo thành phật rồi nhiều hàng trời người như số các sông hàng đức phật bảo ngài định tới với bồ tát rằng vì lá hạnh phượng làm đồi đức quan một thổi đó tính là ngài vô tình ý bồ tát mẹ quan một chính là ngài giải thoát bồ tát còn quan một chính là ngài địa tàng bồ tát vậy trong nhiều kiếp lâu xa về trước, Ngài có lòng từ mẫn phát ra hàng hàng xa số lời thầy nguyện làm lợi chúng sanh trong đời sau. Như có chúng sanh nào không làm lành mà làm ác, cả nhặt tin lục nhân khỏe, tại tà dân bồ ngữ lượng thiệt ác khẩu vị bản đại thừa, những chúng sanh đó chắc phải đỏ và ác đạo. Nếu gặp hàng thiền trí thức khuyên bảo quý y Ngài Địa tàng Bồ Tát chừng trong khảnh móng tay, thời người đó liền phật thuộc khổ nó và ác đạo. Nếu có người nào có thể quy kính cùng dân cũng đồ ăn uống các thứ trên bảo thời người đó trong nghìn vàng trình biết được xưng lên quả trời thượng sự vui thằng nhiều hoặc lúc phước trời đã hết mà xưng xuống nhân gian cũng là một vị quốc vương trong tâm mình đời nữa rõ của nguồn nhân quả của mình ngài đến tại vương ngài địa tạng bồ tát có tâm nói từng làm để tưởng sống như thế các ông là các bậc bồ tát phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên luyện với bộ rộng ra ngài đến tại vương bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn xin đức thế tôn chịu lo nghìn quốc đại bồ tát cũng con có thể nương nó ác thần đức phật để tuyên lưu rộng kinh này lấy quả diêm phù đề làm lợi chúng sanh ngài đền tại vương bạch cùng đức phật xong chắp tay để lễ phật mà lui ra từ thiên vương hỏi phật bây giờ bọn thiên vương đồng từ chủ người đừng giải quyết của chắp tay bạch cùng đức phật rằng bạch đức kẻ tôn từ kiếp lối xa đến nay ngài địa tàng bồ tát phạm nguyện rộng lớn tại sao vẫn còn chưa đợi hết ngài lại còn phạm nguyện rộng lớn hơn nữa của xin đức kẻ tôn dạy chúng con rõ Đức Phật bảo bổn thiên vương rằng hay thay lai hay thay Nay vì lễ chúng sanh ta cùng các ông cùng chúng thân như hiện tại vị lai mà nói nhận Hướng tiền của Ngài Địa tàng Bồ Tát trong quả nhiên của Đề Niết Thế Tác Bà này vì lòng từ mẫn của vật tất cả chúng sanh mắc phải tục khổ. Bốn thương vương bạch hùng đức Phật rằng, vâng, bạch đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe phương tiền giả hóa. Đức Phật bảo bốn thương vương rằng, từ kiếp lâu xa đến nay ngài địa tàng bồ tát đồ pháp chúng sanh vẫn còn dưới mạng nguyện ngài thương xót chúng sanh trong đời này lại còn quan sát vô đường kiếp về sau tôi lợi ấy cứ lấy giấy mà không nhất vì lẽ đó ngài phát ra lời trường nguyện địa tàng bồ tát trong quả nhiên của địa nếu thị giờ ta bà này dùng trăm nghìn phương triệt giả hóa chúng sanh này của ông thiên vương ngài địa tạng bồ tát nếu gặp kẻ giết hại sinh vật thời ngày rồi bảo ước lụy đời được mà phải chết chịu nếu gặp kẻ trộm cắp thời ngày rồi bảo nghèo cùng khổ sở nếu gặp kẻ tà dâm thời ngày rồi bảo làm xét thợ bờ cứu ương nếu gặp kẻ nói lời thoát ác thời ngày rồi bảo thân quyện kình trọng nhau nếu gặp kẻ thinh chế, thời bảo không lựa miệng lực nếu kẻ nóng dừng thời bảo xấu xí tàn tật nếu kẻ bọn sản thời bảo cầu muốn không toàn miệng nếu gặp kẻ ăn uống vô độ thời bảo đói khát nhiều bệnh nếu kẻ buông lung xong bằng thời bảo khuyến hạ điên của mắt mạng nếu gặp kẻ ăn ở trại nghịch cha mẹ thờ bảo trời trú đốc lực nếu gặp kẻ đột nội rừng cái cọt thờ ngài bảo quần bế điện chít nếu gặp kẻ cha kẻ mẹ gẹ ăn ở độc ác thờ ngày đó bảo theo xã sanh hiện đời bị đó bọt nếu gặp kẻ dùng lửa bắt chém nó thờ ngày bảo cổ thuộc chia liệt nếu gặp kẻ hủy bản tâm bọc thờ bảo đối được chém ngồng nếu cả chế bao giả pháp thờ bảo trở lại ở trong loại ác đạo nếu gặp kẻ ông phạm người hành tánh tình của bản tâm giang thờ bảo ở mà trong là sắc xanh nếu gặp kẻ làm pháp của tôn trời thời mặt trong lại ở địa ngục nếu gặp kẻ ô phạm người hành tinh cùng với bản trong nhà thờ và trong lại sát sanh nếu gặp kẻ dùng lưỡi đập số chạm chặt giết hại sinh vật thời bảo lũng hồ thường màng lẫn nhau nếu gặp kẻ phải giới thành trao thời bảo cầm thủ được khác nếu gặp kẻ phúng phí phúng phạm uh, ờ, phúng phí phạm của cải một cách phi địa thời ngày đó bảo tiêu dùng thiếu hụt nếu gặp kẻ tao cao cái màng cũng cao thời bảo hàng hà bề các sai kiếm được cả ghế của đấm học thời bảo à, ờ, không lưỡi hay trăm lưỡi nếu gặp kẻ tà kiến mới đến thời báo sát sanh nhớ lắm chúng sanh những chúng sanh nó quả như của đề từ thân tạo ý kết ờ, tạo ác kết quả trăm nghìn sự bội ứng như thế nói chị nói sẽ lược thôi nghiệp cảm chúng sanh ngài địa tạng bồ tát dùng trăm nghìn phương tiện giả họ đó những chúng gió đó được hết bắt phải thuộc cuộc sau về đòi bà đến một không lúc nào thoát khỏi vì thế các ông là các bậc khổ vệ cùng bảo trợ các nước chớ những để, để những nghiệp chúng đó làm đi gặp chúng sanh bố ông thiên vương nghe xong thang khởi rơi để chắc tay định lễ phật mà lui ra kính địa tạng bồ tát bộ nguyện quyện thường hết Bộ nguyện địa tạng đã lời thế cung thần thống hiện hóa đầu cầu mong đời ngục được của thông chúng sanh cam cường ham vui khổ vô cùng nam mô thường đồ tập ứng phật nam mô thường đồ tập ứng phật nam mô thường đồ tập ứng phật nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát chúng con xin cung kính đảnh lễ kinh địa tạng bồ tát bộ nguyện huyện thường Thank you. 南无地说好？